Quán này ba trăm rưỡi nhưng mà em lấy 300 thôi cho tròn. Vì anh đẹp trai đúng không? À, quán này mà có vấn đề gì anh mang ra đây được không? Vâng. Mà kể cả hết bảo hành, nếu mà hỏng anh cứ cầm qua đây, em sẽ bảo bố em xử miễn phí cho. Anh cảm ơn. Vâng. À, số điện thoại này là của em à? Không, của mẹ em đấy. À, anh về đó. Giá trị của một người phụ nữ nó không nằm ở việc em còn cái đó hay không. Đó là những những cái gì em tạo ra được trong cuộc đời này giúp được cho bao nhiêu người giúp được cho bao nhiêu cộng đồng và truyền cảm hứng cho bao nhiêu người đó mới là cái những cái giá trị thực mà nó tồn tại mãi mãi chứ không phải là việc em còn cái đó hay không cho nên đừng nghĩ quá nhiều và em có hỏi chị là em sợ là sau này chồng của em không chấp nhận được em thì chị nói với em không như này một người yêu em thật sự thì sẽ yêu cả những cái quá khứ những cái sai lầm của mình khoe nhau nhiều tiền hơn để làm gì bây giờ phải khoe nhau là tôi cứu được bao nhiêu người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 đừng giống như già đừng giống như cá khê để cuối đời bạn nên biết bạn muốn cái gì bạn không có mục tiêu bạn sống ngày qua ngày và bạn trở nên tự lực mà đâu đó các bạn đang tồn tại chứ không phải các bạn sống bạn đi chiếc xe mà 5 năm 10 năm không có tiền bỏ xe thôi lại đi bạn đang sống với bạn nó tồn tại bạn ăn một cái hộp cơm bạn ăn một cái gì cơ mà bạn muốn kêu để đồ ăn mà bạn ngại đi túi tiền bạn không đủ coi chừng bạn đang tồn tại bạn sống đến gần cuối đời bạn không quen anh lên hồi lại coi lại để coi đây nó sống với còn tặng khác nhau nói cái gì là suy nghĩ mình đang sống đấy mình đang còn lại và tôi nhắc lại với các bạn không có mục tiêu không có sức mạnh rất nhiều bạn trẻ hiểu sai về cái ví tiền của các bạn trong ví tiền của các bạn không phải là tiền trong ví tiền của các bạn người ta gọi đó là mồ hôi nước mắt của ba mẹ các bạn nhưng nhiều bạn vô tâm đến mức các bạn hay vứt những cái giọt mồ hôi nước mắt của ba mẹ các bạn vào những cái ly trà sữa những cái gì dạ, à, những cái tô mì cay những cái chai nước ngọt và những cái bữa ăn để nó mang tính chất là thỏa mãn nhu cầu của các bạn nhưng các bạn bỏ quên một việc tất cả những cái đó đều là mồ hôi nước mắt của ba mẹ các bạn à, Kiếm Anh có chuyện gì hả? Dạ, em qua à, anh tính Anh ơi tiền của em đã chưa? Đã dạ. Đây, anh chuẩn bị sẵn hết cho mày rồi nè Dạ, em cảm ơn nha Thôi em về trước nha ừ. Ủa, nãy định nói gì hả? Dạ, em tính qua mượn tiền anh để đóng tiền viện phí cho mẹ Ê, anh mới vừa cho bằng mượn hết luôn rồi Không chịu nói sớm Trời, anh đâu còn tiền nữa đâu Ủa vậy hả? Để thôi, vợ chồng anh xin phép về Thôi để anh tiện kiếm anh có chuyện gì hả bảo anh có tiền không cho em mượn ở hai chục nha à dạ, cảm ơn nha anh dạ nhớ trả nha mày dạ dạ ủa anh hồi nãy em mượn sao anh nói có tiền rồi mà thì ai quan trọng thì anh giúp thôi em vợ dạ, chồng em làm phiền anh quá để em xin phép đi con xin lỗi anh đang ở xa và thấy và tâm anh có nói một câu khác xin lỗi em mẹ em không có nghe cây thông á lúc chết lúc tóc cuộc đời mình mà những cuộc tình cũng vậy mà phải đi tiếp thì mới biết nếu bạn không đến với cái phía trước không cần biết đó là cô đơn hay là một chuyện tình mới nhưng mà cái bạn biết chắc là nếu ở lại đó là một cuộc tình sâu nó xấu Thế có ai muốn chuyển giới không? Ai mà muốn chứ? Nếu sinh ra bình thường như mọi người ở đây Tôi cũng không muốn đâu Vừa đau đớn Vừa nguy hiểm Vừa tốn tiền Thế mà điều không ai mong muốn đấy Đối với tôi Đây là ước mơ cả đời này đấy Tôi không nói dối một điều gì hết cả Vết thương này là thật đấy Vui của tôi Công sức của tôi Tình cảm của tôi Là thật ta có những lúc thăng lúc trầm thế nên để muốn đợi dập đợi bầm thì cứ âm thầm mà sống vậy tôi muốn sống không âm thầm thì sao thế thì hãy chịu bầm chịu dập tư chứng khoán á, còn lỗ lên lỗ xuống chứ đầu tư con người là chắc chắn lỗ thì có bao giờ đầu tư con người mà thành công đâu ngay cả người yêu nuôi con nuôi đệ tử nuôi gà <laughs> thì cỡ nào khi có cá nào cũng bay thôi đã có người yêu mình thì dù là một tỷ người một một vạn người một triệu người một trăm người hay cuối cùng chỉ còn lại một người thôi nhưng nếu đó là tình yêu chân thành thì chắc chắn nó sẽ luôn luôn bền vững cảm ơn các bạn rất nhiều thương là một chuyện yêu là một chuyện cố gắng hòa hợp được với nhau hay không lại là một chuyện khác và khi mà mình không hòa hợp được với nhau cái sự kéo dài các bạn sẽ không làm cho tình yêu lớn lên mà nó sẽ giết chết tình yêu nó sẽ giết chết sự tôn trọng nó sẽ giết chết sự tử tế trong nhau mình là một người rất là lý trí và khi mình thấy nếu như mà bọn mình có cái khả năng mà đi đến cái bước đường đấy thì thà mình dừng ngay mình dừng ngay từ sớm để mình giữ lại sự trân trọng và sự tử tế là điều cuối cùng chứ không phải là hận thù đối với mình khi mà không tin mới em dạ em mới mua có mấy tháng rồi à, chưa dẫn hư anh à. rồi rồi đợi chút xíu đi anh lên cho mình làm nhanh lắm nha dạ, anh có cách nào làm cho đôi giày nó vừa chân em không rồi này hơi gọng tí rộng thì à, anh chơi miếng độn dài thôi miếng độn dài hả không ăn thua bữa em có mua rồi nhưng mà nó vẫn còn đau lắm anh ạ. mình cho ban đầu em mua không được thay nữa dạ em thử rồi em mới mua anh em thử rồi nó không vừa không mua hả dạ tại bữa em vô cái tiệm á nó nó đẹp quá mới vô là em thích liền nhưng mà cái tiệm nó còn có đôi à em sợ mua là bỏ lỡ nó đó là dài thôi mà em sợ bỏ lỡ nó không được là thì mua lên khác. ủa vậy là không còn cách nào hả người ta một á do mà tiếp tục mang mà chịu đựng nó còn hai là bỏ đi cho nhất là bây giờ tôi để mang em mang vừa đi xa được nhà ta nên đành phải thế biết bao giờ mới được về đây nếu như em vô tình em làm rơi một chiếc nhẫn xuống đất đi em có học tốc em chạy lại không tại vì nếu em không chạy lại thì tất cả cái trường quay nó sẽ ùa và nó lấy cái chiếc nhẫn đó nhưng em vô tình em làm rơi một chiếc bút bi. ờ thôi không sao ta kiếm mua cái bút khác tại sao vì chiếc nhẫn nó chỉ ra một tỷ còn cái bút bi á nó chỉ có bốn nghìn thôi em hiểu vấn đề không cho nên nếu như em không có công việc không có sự nghiệp chỉ ở nhà chỉ follow người ta thì em sẽ là cái bút bi đó còn nếu như em có sự nghiệp rực rỡ em xinh đẹp em lạc quan có bạn bè có cộng đồng có xã hội có giấc mơ thì em sẽ là cái nhẫn rồi em chọn là cái gì đó là cái sự lựa chọn của em nhất là các bạn còn mai mẹ bước ra bên kia đường kìa khỏi con đường này bước ra bên kia đường thôi ê các cho nó xuống coi tao có tiền nó sẽ mặc vào trong mã của bạn bây giờ giảng một việc đó là gì không ai yêu thương các bạn đâu ngoài ba mẹ các bạn cái bớt nó chỉ còn toàn là bỏ mồm với anh yêu em anh yêu em ngoài vòng tay là không bố, nó chỉ cần gì à nó chỉ cần nhiều